Chào các bạn, hôm nay thì rẻ hơn khuyến mãi sẽ thử bếp dành riêng cho thị trường nội địa Nhật Bếp có hiệu là Hyundai KGE 31 N SBL Đây là nội trong <coughs> nội thất bên trong của bếp đây Bếp này thì còn rất là đẹp thì giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn cùng xem ngoại thất và test những tính năng của bếp tôi bếp rồi đây là bếp nướng này. đây là mâm và vỉ nướng đây có vỉ nướng bằng inox bên trong nướng là như mới luôn rất đẹp đây là ngoại thất của bếp đây ưu điểm của bếp ga Nhật á, so với bếp ga Việt Nam <clears throat> thì ờ, bếp ga xuất xứ từ Nhật nên sử dụng rất là bền thứ hai là bếp ga Nhật á, nó rất là an toàn có cảm biến khóa ga tự động là cảm biến đây cái đầu đồng giống đồng của hàng đây đó là đầu cảm biến khóa ga tự động khi mà gió thổi làm tắt lửa hay nước tràn làm tắt lửa thì chỉ sau 5-7 giây thôi cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động khóa ga lại cho nên rất là an toàn còn đây là cảm biến chậm đấy nồi cái cảm biến này nó nhận được 250 250 độ á bếp sẽ tự động tắt lửa và phá ra lại thứ ba thì à, bếp ga Nhật rất là tiết kiệm ga thực tế gia đình tôi có bốn người ngày nấu ăn hai buổi một bình ga giá khoảng 330 à, thì tôi sử dụng được khoảng 2 tháng rưỡi thì trung bình mỗi tháng tôi chỉ tốn khoảng 150.000 tiền ga thôi rất là tiết kiệm thì uh, tính năng đầu tiên bây giờ tôi sẽ thử là phá ra khi gió thổi làm tắt lửa thì tôi sẽ mở ra đây, tôi sẽ mở luôn này tôi sẽ mở hai bếp nấu và một bếp nướng ngọn lửa xanh đẹp thì giờ tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa khi để thổi để thực hiện tính năng là gió thổi làm tắt lửa mình sẽ chỉnh nhỏ cả ba bếp lại thì chỉ sau khoảng 5 đến 7 giây thôi cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động phá ra lại còn một số nơi bán khác đó, họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm ý nước trào da làm tắt lửa mà các bạn để ý nè cái đầu chia lửa nó cao hơn mặt bếp hai phân nước mà có trào da đi nữa thì cũng dàn trên mặt bếp không thể nào làm tắt lửa được nguyên nhân chính do tắt lửa chỉ do gió hơi mạnh nên bếp nó mới tắt bếp đã phá ra và kèm theo tiếng tạch đóng của đóng đà la thì à, một số bếp á, nó sẽ phát ra một tiếng bếp còn với dòng bếp này nó nghe tiếng tạch của đóng đà la thôi bếp bên trái nè bếp bên phải và bếp nướng công tắc thì vẫn còn đang mở đây còn đây là cái que cảm biến chạm đáy nồi đây khi mà các bạn à, nấu á nó đạt được 250 độ á bếp sẽ tự động tắt lửa và phá ra lại thì dưới đáy nồi á nó phải đạt trên 300 độ thì bếp nó mới phá thì tính tính năng thứ hai tôi sẽ thử là phá ra khi nước cạn nồi tôi sẽ dùng hai miếng sắt nè mô phỏng cho hai cái đáy nồi còn về phần bếp ga <clears throat> bếp ga Nhật á, đánh lửa bằng IC bằng hai cục pin đại nè cho nên khi chúng ta sử dụng một bếp á, thì tất cả các bếp còn lại nó cũng sẽ đánh lửa theo mục đích của nó là đốt cháy lượng ga thừa nếu có rò rỉ trong bếp nên nó sẽ hao pin hơn bếp ga Việt Nam như pin con ó con thỏ nè bên này sử dụng cho bếp ga Nhật được 15 đến 20 ngày còn pin Mana Sonic TOC3 là pin Maxell á thì ba loại pin này sử dụng cho ga Nhật chỉ được 30 đến 40 ngày thì tất cả các loại pin này à, rất là kém nên các bạn hãy tránh ra còn để khắc phục về pin đó, đối với dòng bếp này tôi sẽ thay thế hai cục pin đại bằng một pin pin sạc đây là pin pin sạc đây pin hiểm có cực âm và cực dương thì khi giao bếp tôi sẽ đánh dấu cộng và trừ tránh trường hợp chắn đầu cực làm bếp không hoạt động đi theo pin đó là một cục sạc có đoạn dây dài 3 mét thì ờ, giúp giúp chúng ta khỏi lo về dây bếp ga Nhật thế thì có lò nướng rất là tiện lợi nướng thì các bạn nướng được mọi thứ nhưng các bạn phải cắt mỏng ra hai phân khi nướng á các bạn cũng nên cho ít nước vào mắm hứng nè để hơi nước bốc lên cũng làm mềm phẩm khi nướng nó không có bị khô và giúp cho ta cũng dễ dàng vệ sinh mắm hứng hơn rẻ hơn khuyến mãi có hệ thống phân phối bếp ga nội địa nhập trên khắp cả nước quý khách tại thành phố Hồ Chí Minh á, xin nhắn vào Zalo Facebook Viber của Nam theo số điện thoại 0909 306 149 còn các cửa hàng các bếp ga các tỉnh thành khác á, muốn phân phối mặt hàng bếp ga nội địa nhập thì cũng có thể liên hệ với Nam qua Zalo <coughs> Facebook đều được còn các bạn xem YouTube trên TV á à, bấm vào từ khóa rẻ hơn khuyến mãi để đón xem những video hữu bếp nội địa nhập của chúng tôi và các bạn Nhớ đăng ký subscribe bên dưới video để đón xem những video phụ bếp vào ngày mai. Và đừng quên chia sẻ với bạn bè người thân mình cùng xem đây. Đây bếp nấu đã có nhiệt độ cao, nó đã tự động giảm nhỏ lửa nè. Cho dù cái vị trí gần ga là vị trí lớn nhất. Bếp bên trái 206 độ. Bên phải cũng 206 độ. Thì tùy mỗi điểm nó sẽ có nhiệt độ khác nhau. đây bếp bên trái tự động tắt lửa và thoát ra đây, chế độ là nước cạn nồi công tắc tôi vẫn còn đang mở đây bếp đã tự động tắt lửa và phá ra bếp bên phải cũng vậy đã tự động tắt lửa và phá ra chế độ là nước cạn nồi rác thì vẫn còn nổi thì giờ tôi sẽ lắp pin sạc cho các bạn cùng theo dõi pin thì chỉ có một cục thôi nên không đủ độ dài với hộp pin này thì tôi gắn kèm theo một cái lời so thì khi nhận bếp về nhà cái bạn móc là so vào cực cực dương của cục pin đây cực dương là dấu cộng tôi đánh dấu cộng đây bạn móc vào cái kẻ đây một đầu lò xo này tiếp vào miếng miếng thép bên trong một bên dấu cộng luôn luôn hướng ra bên ngoài chưa nằm hướng ra bên ngoài biết sử dụng pin sạc hoạt động bình thường còn để nhận biết pin yếu á các bạn có thể à, theo dõi theo nhịp tính lửa có biết nhịp tính lửa nhanh liên tục là pin này chậm dần là pin yếu hoặc ta có thể theo dõi cái đèn ở chỗ hộp pin đây khi à, pin yếu á ta nấu ăn nó sẽ sáng đỏ lên còn đây là đầu chờ của sạc pin sạc này khi mà thời gian sạc của pin sạc này nó khoảng 18 tiếng nếu mà các bạn không có thời gian để theo dõi á các bạn nhìn cái đèn trên đầu cục sạc nè đèn xanh là pin đầy đỏ là đang là pin vào thì pin này à, vẫn còn nạp vào được nè khi mà nó đầy nó chuyển sang màu xanh một lần sạc á các bạn à, xài khoảng từ được 2 đến 3 tháng còn tuổi thọ của pin này á nó được 4 năm nên các bạn khỏi lo phải hai pin thì à, đối với dòng bếp này á nó chỉ có tính năng cơ bản thôi không có tích hợp hẹn giờ nấu và hẹn giờ nướng thì tôi có bán kèm theo cắm hẹn giờ giúp chúng ta nấu nướng mà thực hiện được thời gian mà ta mong muốn từ 1 đến 60 phút đây là ổ cắm hẹn giờ đây các bạn mượn vào cục sạc nè cắm vào ổ cắm hẹn giờ rồi đó các bạn cắm vào ổ điện bây giờ tôi sẽ thử một phút ờ, để hư bếp đây khi các bạn sử dụng ổ, sử dụng ổ cắm hẹn giờ đó các bạn sẽ lấy pin ra để sau khi hết thời gian trên nấu cắm hàng giờ á bếp nó mới tự động tắt lửa và phá ra lại nếu mà các bạn quên lấy pin ra thì sau khi hết thời gian trên nấu cắm hàng giờ bếp nó cũng sẽ hoạt động bình thường thì nó vẫn còn nguồn điện cung của bếp bếp thì được bảo hành một năm nếu trong 10 ngày đầu á bếp có bị lỗi về kỹ thuật á tôi sẽ đổi trả bếp khác dành cho chị biết các bạn đã mua dưới bếp thì tôi cũng đã bọc lưới chống chuột và cũng che kính những lỗ lớn xung quanh bếp chống chuột chui vào cắn phá đứt dây điện. sau khi hết thời gian này, bếp cũng đã tự động tắt lửa và thoát ra thời gian một phút hẹn giờ trên ống cắm bếp đã tự động thoát ra đây thì vừa rồi tôi cũng đã hết những tính năng của bếp cảm ơn các bạn hẹn các bạn ở những video tiếp sau